và thật sự mà để nói thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục là một ngày tương bừng đại thắng nối cầu ân thông đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ngày hôm nay rồi đúng chưa? Ngày hôm nay chúng ta đại thắng với lô tố 75 nổ cho chúng ta ngày thứ hai này. Đúng chưa? Bởi vì ờ, khung của chúng ta chơi từ ngày 29 đến ngày 30 với cặp song thủ 5775 và ngày hôm nay là ngày 30. Ok chưa? Ngày 30 thì lô tô 75 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày thứ hai rồi mọi người nhá. 75 nổ cho chúng ta ở ừ giải 4.4 đúng chưa? hôm qua là ngày 29 chúng tôi có lên video và chúng tôi có nhấn mạnh với tất cả anh chị em chúng ta là chúng ta sẽ tự tin thành công về bờ bởi vì là nổ cho nó ít nhất là một nháy cho ngày 30 này đúng chưa đấy và ngày hôm nay đã không làm cho chúng ta thất vọng và chúng ta đã tưng bừng đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi những đường cầu này là những đường cầu tâm huyết và những đường cầu tự tin và cũng như là những đường cầu à, bằng cái chữ tâm huyết tâm đắc để anh chị em chúng ta thành công hơn mọi người nhé bởi vì là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 và cầu nói chung là chúng tôi có chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta luôn rằng là nói chung là có những khung nổ sớm nhưng ngày à, có những khung à, nổ muộn và cũng, cũng như là có thể là có những khung nó không nổ nó bị xịt cầu cho nên anh chị em chúng ta cũng phải cẩn thận và lưu ý và cân nhắc Đấy, cho nên chúng tôi không đảm bảo 100% cầu phải nổ ở trên video này cho nên anh chị em chúng ta lưu ý có những đường cầu tự tin phải nổ những đường cầu được chúng tôi uh, soi cầu nghiên cứu kỹ và cũng như được chúng tôi kết hợp rất là nhiều đường cầu được chúng tôi sàng lọc ra một con số thì anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng cách đó là kết bạn Zalo của chúng tôi này qua Zalo 0394751262 ok chưa còn chúng ta cũng không nên so sánh kênh này tới kênh khác cũng là video này với video khác, video khác bởi vì là mỗi kênh có một cái phương thức bắt cầu riêng mỗi kênh có một cái chiến thuật đi lối riêng cho nên anh chị em chúng ta hãy uh, lưu ý và cân nhắc anh chị em chúng ta hãy tự giác tư duy ra để anh chị em chúng ta biết uh, những đường cầu những con số của chúng ta sẽ nổ như thế nào đúng chưa anh chị em chúng ta thấy kênh à, mọi người kênh khác thấy nổ liên tục thì anh chị em chúng ta lại sẽ thấy bên bên bên chúng ta thấy bên nhà chúng tôi ờ, cầu xin như thế này nhưng tới ngày anh chị em chúng ta tới ngày xịt ờ, nhiều thì tới ngày gặt hái thành công thì anh chị em chúng ta lại bỏ đi và chúng ta xem kênh khác thì kênh khác uh, sau một cái thời gian gặt hái thành công thì ngày tiếp tục sau một cái gặp tiếp tục gặp cái chuỗi ngày uh, thua than ở lần thì anh chị em chúng ta lại đâm vào đầu vào cho nên anh chị em chúng ta cũng phải lưu ý và cân nhắc là như vậy Đấy, anh chị em chúng ta hãy tâm huyết và cũng như là hãy chúng ta hãy trung thành với một cái kênh nào đó để chúng ta gặt hái cái thành công trong cái thời gian uh, uh, sắp tới cũng như là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta theo dõi kênh như thế nào nếu như anh xem chúng ta không tin tưởng thì chúng ta có thể uh, theo dõi xem hết các video trước để chúng ta biết rằng những đường cầu của chúng ta đã gặt hái được những gì và chúng ta đã thành công được những con gì mọi người nhé Đấy, cho nên là anh chị em chúng ta cũng phải lưu ý và cân nhắc là như vậy chúng tôi nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta như vậy thôi còn ngày hôm nay thì thật sự mà để nói ở trên Zalo chúng ta tưng bừng lực lửa cho tất cả anh chị em chúng ta đó là ở ờ, lô tô 36 trong ngày hôm nay rồi thì ở trên Zalo ngày hôm nay lô tô độc thủ lô tô một số ngày hôm nay 36 đã về bờ cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cũng như là dàn đề 5 số uh, dàn đề 04 trong ngày hôm nay cho tất cả anh chị em chúng ta luôn mọi người nhé ngày hôm nay thật sự mình nói thì chúng ta tưng bừng cũng như là chúng ta chiến thắng toàn diện toàn toàn mặt trận cho ngày hôm nay rồi ở trên Zalo số VIP cũng như là trên video ngày hôm nay rồi mọi người nhé Ok và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây và lên video và chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta tiếp tục uh, chiến đấu chúng ta sẽ dự và chơi tham khảo từ ngày 31 này tháng 3 tới ngày um, ờ, 01 tháng 4 với cặp song tủ lô tô đó là 52 và 57 mọi người nhé lô tô 52 ờ, và 57 đến tất cả anh chị em chúng ta tham khảo này ok chưa 52 và 57 để anh chị em chúng ta tham khảo đây ok chưa <clears throat> đấy ok và trên đây là cây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 còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi tô quất lớn bởi vì là những đường cầu trên video này là những đường cầu tham khảo khung hai ngày thôi nên cho nên anh chị em chúng ta cùng cần cần cần phải cẩn thận và cân nhắc như vậy <clears throat> còn à, thật sự mà để nói thì uh,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 so sánh kênh này với kênh khác bởi vì là mỗi kênh mỗi người một chúng ta sẽ có một cái cách bắt cổ riêng mà mỗi kênh chúng ta sẽ có một cái chiến thuật riêng cho nên là anh chị em chúng ta lưu ý là cân nhắc là như vậy còn ngày hôm nay ở trên Zalo thì chúng ta đã thắng thôi và đường cầu tự tin vào nổi và phải nổ vào ngày mai thì chúng ta đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta hãy uh, nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng một cách uh, nhiệt huyết và một cách nhiệt tình nhất mọi người nhé để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn ok chưa